Chào mừng các bạn đến với kênh Tony Channel Các bạn nhớ bấm nút đăng ký, thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha Kìa, kìa hai kìa, bên nào bên nào chơi cũng được để bên ấy thôi leo lên đi con đứng con đứng con nhảy rồi nhảy chút ngồi chút ngồi đứng luôn ngồi chút một hai quá <laughs> chơi đi nhúng nhúng cái đi wow wow wow bóng thả không wow wow nằm xuống luôn nằm xuống luôn nằm lên người hết luôn với mơ mốt con ngủ bạn đi chơi ở trên đập có bong bóng bự vậy nè nằm xuống bóng luôn bóng luôn nằm xuống luôn rồi làm chút đâu rồi Má Má đây Con phải đứng robot Con bóng này để con làm robot rồi Hay làm robot Rồi, rồi, kiếm về cái bàn Ngồi xuống đi, ngồi đi, mát vào Ngồi xuống đi, ngồi xuống Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi xem ha một hai ba Thank you. nè nó xuống đây xuống đây nhìn này xuống đây Right. Đấy. Jesus Christ. ngày bữa vô cầm mỏi được ba. Cầm thì chẳng cầm, cầm cái đó cầm cái nhỏ đây.

nha thôi đừng có bắn vào súng chơi này nè nè giờ đánh trống này hai anh em chơi đánh trống đi tôi đi đánh trống ở đây nè tôi đi bấm nè đây đây để lại là đi vui lắm không có trong không la đâu nè im không có đeo đâu dạ. à chú đi ngồi xuống ngồi xuống nè dạ, chú đi nè dạ, chú đi nè buồn lắm mà đi đây nè đây nè ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống nè nè đây bàn trên đây nè bịch tay nước này hay là gì đâu người là nhìn ba nè đây nè nè nè nè nè à, tới đây nè chết đi mạnh lắm để xa ra để xa lên ừ vậy nè xuống đây nè chích đi đừng chích móng bự nha chín móng nhỏ ra nha rồi ờ, à, xuống đây chết Ờ, cảm ơn cảm ơn cảm cầm cảm ơn cầm lại đây em bắn em coi đây nhảy lên nhảy lên bóng bóng em rồi lên bóng ngồi coi đây ngồi bóng em ngồi bóng bóng bự á hai đi leo lên bóng bóng rồi cởi cho bánh hai đi đeo bóng bóng rồi cởi đi leo rồi xuống thấy gì cả con báo mất cười quá Rất là cây Có phải ba Đi bơi bơi đi Bơi bơi bơi bơi Tụi mi à, thôi tụi mi nằm ôm con bóng ngủ luôn Các bạn ơi Giống mình Mình